phát hiện là mình bị bệnh ung thư đó thành ra là trước khi cưới là lúc đó tôi rất là buồn tôi suy sụp tinh thần dữ lắm như là nghe giống như là giống như mình đang nhận một cái bản án tử hình vậy <laughs> tôi, tôi cũng không muốn là đi trị bệnh nữa nhưng mà cũng nhờ gia đình nó cũng nhờ động viên rồi mấy đứa em tôi nó cũng ờ, động viên giúp đỡ tôi này kia rồi à, con nhất là con bé này nè nó nói nó năn nỉ à, bác ơi bác à, à, cũng như là bác thương tụi con á, thì bác à, đi mổ đi mổ đi chứ rồi nếu mà bác không đi mổ làm sao hết bệnh được mà trong thời gian bác mổ con sẽ chăm sóc cho bác à, chứ bác đừng có lo gì hết á nó nói vậy á tôi quyết định đi mổ nó bỏ hết công việc làm để nó à, vô nó lo cho tôi là nó chăm sóc cho tôi xong rồi hả thậm chí mà nó xin cơm từ thiện nó ăn còn mà nó mua nó mua cơm cho tôi ăn hả thấy tội nghiệp lắm lúc là chưa cưới luôn em hả ừ, lúc chưa cưới á dạ, lúc đó mới ờ, tụi em mới quen tại vì em với chồng em quen lúc còn trẻ lắm lúc chồng em mới 19, em 20 là quen được 2 năm á thì là mẹ phát hiện mẹ bị ung thư đó thì ờ, bác sĩ cũng mới nói là phải mổ nhưng mà bà nội nghĩ là mổ là chết mà lúc đó bà nội cũng nói chung bên gia đình chồng thì cũng không phải là khá giả gì mẹ chỉ để dành được số tiền là khoảng 200 triệu thôi mẹ nói nếu bây giờ mổ cũng không có đủ mà thà là mẹ để lại cho cho chồng em để làm vốn thì em mới nói là con nói với bác là vậy nè nếu mà bác không mổ thì con sẽ không tiếp tục đi quen với lại chồng con nữa thì chồng con cần là cần người mẹ chứ không phải là cần số tiền đó cái số tiền đó tụi con có thể làm được nhưng mà người mẹ là tụi con không kiếm được nó thì nhưng mà mẹ nói bây giờ mẹ mổ tiền không có cũng không ai chăm sóc này kia cái ngày mà cầm cái tờ siêu âm đó cái tờ chụp siêu âm đó là ung thư đó là mẹ mẹ tự chạy xe một mình là mẹ đâm thẳng vào giữa đường luôn xe mấy chiếc xe tông vô mẹ luôn gãy tay thôi tại vì mẹ ruột của em nói là con cứ việc bỏ hết đi con cứ đi qua con lo cho chị xui đi tiền đổ xăng hay tiền ăn gì mẹ cho con đừng có lấy của chị để chỉ đồng một chị để chị chị bệnh đó thành ra là em nói giờ từ bữa đó là em nói là bất cứ khám hay là cái gì hết cho bắt đầu tới cuộc mổ là con sẽ chở bác đi cứ sáng 5 giờ sáng em qua em chở cứ vậy rồi rong rủi khoảng chừng một tháng á thì là mổ tới lúc mà quá trị này kia xong hết rồi về nó thành ra là người ta thì tưởng em là con gái tưởng con gái đây là một tình cảm à, đáng trân trọng à, đối với một cái nàng dâu tương lai Tôi tên là Phan Thị Kim Hương à, Năm nay tôi 64 tuổi Dạ hả, tôi đang sống với gia đình ở phường 5 quận 11 Đây á, thì à, cũng làm về à, buôn bán này kia gì đó dạ. Nhưng mà sau đó thì à, bệnh mình không có làm được nữa <laughs> Giờ dạ. chỉ làm nội trợ thôi Dạ, dạ, dạ. xin mời chị Dạ, em xin chào anh Nguyên Linh và Lê Lộc dạ. Em tên là Vương Kim Long, em 31 tuổi à, Thì em làm dâu của mẹ cũng được 7 năm rồi À, lúc trước thì em cũng có làm bảo mẫu nhưng mà bây giờ thì ờ, em mới sanh bé thứ hai được 6 tháng à, à coi như ở nhà làm nhà báo à, chúc mừng mới sanh bé thứ hai nha dạ. ngày đầu tiên mà cô gặp à, con dâu tương lai của mình đó thì à, cô ấn tượng thế nào ngày đầu tiên á là khi mà con trai tôi á là chở bạn gái về á thì cái ấn tượng đầu tiên á là tôi thấy à, con bé cũng rất là dễ thương mà hả lanh lợi lắm nhá thành ra hả đâm ra tôi cũng hơi lo tôi nghĩ là hả trời nếu mà nữa thành rồi cái mình cưới về ăn hiếp con trai mình sao <laughs> chị nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi gặp mẹ chồng của mình không mẹ rất là hiền mẹ hiền lắm chuẩn bị cưới thì sao trước khi cưới á trước khi cưới dạ. thì hả có một cái biến cố xảy ra với tôi là tôi bị bệnh á bị bệnh ờ, phát hiện ra mình bị bệnh ung thư đó thành ra là trước khi cưới là lúc đó tôi rất là buồn suy sụp ừ, tôi suy, sụp, tinh thần dữ lắm như là nghe giống như là giống như mình đang nhận một cái bản án tử hình vậy, tôi tôi cũng không muốn là đi ờ, trị bệnh nữa nhưng mà cũng nhờ gia đình nó cũng như là động viên rồi mấy đứa em tôi nó cũng ờ, động viên nó giúp đỡ tôi này kia rồi cũng nhất là con bé này nè nó nói nó năn nỉ Ờ, bác ơi bác à, à, cũng như là bác thương tụi con á, thì bác à, đi mổ đi mổ đi chứ rồi nếu mà bác không đi mổ làm sao hết bệnh được mà trong thời gian bác mổ con sẽ chăm sóc cho bác à, chứ bác đừng có lo gì hết á nó nói vậy á dạ. tôi quyết định đi mổ nó bỏ hết công việc làm để nó vô nó lo cho tôi là nó chăm sóc cho tôi xong rồi hả thậm chí mà nó xin cơm từ thiện nó ăn còn mà nó mua nó mua cơm cho tôi ăn đó. thế tội nghiệp lắm lúc là chưa cưới luôn em hả ừ, lúc chưa cưới á dạ lúc đó mới ờ, tụi em mới quen thôi tại à. vì ờ, em với chồng em quen lúc còn trẻ lắm lúc chồng em mới 19 em 20 là quen được 2 năm á thì là mẹ phát hiện mẹ bị ung thư đó thì ờ, bác sĩ cũng mới nói là phải mổ nhưng mà bà nội nghĩ là mổ là chết mà lúc đó bà nội cũng nói chung bên gia đình chồng thì cũng không phải là khá giả gì mẹ chỉ để dành được số tiền là khoảng 200 triệu thôi mẹ nói nếu bây giờ mổ cũng không có đủ mà thà là mẹ để lại cho cho chồng em để làm vốn thì em mới nói là con nói với bác là vậy nè nếu mà bác không mổ thì con sẽ không tiếp tục đi quen với lại chồng con nữa thì chồng con cần là cần người mẹ chứ không phải là cần số tiền đó cái số tiền đó tụi con có thể làm được nhưng mà người mẹ là tụi con không kiếm được nó thì nhưng mà mẹ nói bây giờ mẹ mổ tiền không có cũng không ai chăm sóc này kia cái ngày mà cầm cái tờ siêu âm đó cái tờ chụp siêu âm đó là ung thư đó là mẹ mẹ tự chạy xe một mình là mẹ đâm thẳng ra giữa đường luôn xe mấy chiếc xe tông vô mẹ luôn gãy tay thôi tại vì mẹ ruột của em nói là con cứ việc bỏ hết đi con cứ đi qua con lo cho chị xui đi tiền đổ xăng hay tiền ăn gì mẹ cho con đừng có lấy của chị để chỉ toàn một chỉ để chị trị bệnh đó thành ra là em nói giờ từ bữa đó là em nói là bất cứ khám hay là cái gì hết cho bắt đầu tới cuộc mổ là con sẽ chở bác đi cứ sáng 5 giờ sáng em qua em chở cứ vậy rồi rủi khoảng chừng một tháng á thì là mổ tới lúc mà quá trị này kia xong hết rồi về nó thành ra là người ta thì tưởng em là con gái tưởng con gái đây là một tình cảm ờ, đáng trân trọng ờ, đối với một cái nàng dâu tương lai phẫu thuật xong thì ờ, mẹ làm đám cưới hay sao mẹ nói là bây giờ không biết mẹ có sống bao lâu mà chồng em là con một nữa nói là thôi bây giờ bác muốn cưới con chứ bây giờ là bác sợ bác có mất á thì nó bơ vơ quá đi không có ai hết mà nó hiền nữa thì ờ, em mới nói con cũng không biết sao đâu bác ơi thì mẹ ruột em với dì em vô thăm thì mẹ em xin cưới thì mẹ ruột em mới nói là em thì em thương chị lắm em cũng muốn nó làm dâu chị nữa thì bây giờ em thì em chịu nhưng quan trọng là nó thôi nhưng mà sao em thì lúc đó em lại không thích đến anh linh ơi ủa sao tại sao vậy chị anh tại đọc biết sao không một cái quá trình mà từ lúc biết mẹ bệnh rồi chở mẹ đi này cái lúc mẹ mập lắm chứ không phải như bây giờ đấy. mẹ không có đi nổi không có đi nổi tất cả em phải dẫn em phải đẩy xe lăn từ bắt đầu bắt đầu giờ đẩy xe lăn từ xét nghiệm nó kêu mẹ xỉu lên xỉu xuống một cái quá trình nó dài em cũng không hiểu sao làm chịu đựng nổi đó tự nhiên không biết sao tới lúc đó mình cảm thấy quá mệt mỏi rồi khi lúc mà bác đã hoàn thành sức khỏe bác đã mổ xong á bác cũng đã đi đứng là bình thường á thì tự nhiên mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi bạn bè em cũng nói mày khùng hả long nên cảm thấy ờ đúng rồi trời ơi mai mốt không biết rồi về ừ. tương lai mình sao mình cũng còn trẻ mình cũng còn này kia thì em cũng nghĩ vậy thôi nhưng mà nó cứ là thoáng qua trong đầu em thôi xong rồi thì mẹ ruột em mới nói gì nè con ơi giờ con nghĩ đi nếu mà mẹ bệnh á mà nhân nó nó nó bỏ con như vậy đó thì con thấy như thế nào rồi thứ hai nữa là bây giờ mày suy nghĩ đi mày có thương được thằng khác như nó không nó giàu hơn đó nhưng mà nó có tốt như chồng mày như nhân thằng nhân không thì mày cứ mày cứ nghĩ thì em nghe vậy là em thấy là nó nhẹ lắm thấy là em điện thoại qua liền em nói là anh ơi nói với ờ, bác gái đi em chịu rồi đầy cảm xúc ha dạ nếu như mà em mà không ờ, không vượt qua những chặng đường đó thì dạ. chắc có lẽ ngày hôm nay chúng ta không ngồi nói chuyện đây với mẹ chồng nàng dâu đâu dạ. dù sao thì anh ờ, cũng cảm động trước cái tình cảm của em dành cho gia đình này hôm nay dạ. nói chung là khi mà xác định lấy ông xã bây giờ á thì em xác định là mình đến với mẹ với chồng em là bằng tình thương cái đám cưới khoảng chừng 2 tháng á thì tự nhiên mẹ bị ờ, không đi được em mới nói với mẹ ruột em mẹ ơi con biết là giờ mẹ sanh con ra thì con gái thì mẹ cũng muốn cho có một đám cưới nó đàng hoàng mà bây giờ con thấy mẹ con vậy con sợ nếu mà đám cưới chắc cũng phải làm đơn giản rồi. À. thì mẹ em nói thì thôi bây giờ đã chịu thì thì đâu có còn tính đến vấn đề đó đâu con rồi cũng may mắn sao thì khoảng chừng tuần hai tuần gì đó thì bắt đầu mẹ đi lại được rồi thì nói chung đám cưới diễn ra nói chung là em cũng không nghĩ là mình có được cái đám cưới phải nói là không phải như bình thường mà rất là rạng rực rỡ luôn nói chung là mẹ <laughs> cái tiền mẹ để dành như mẹ dồn hết đám cưới cho em luôn trời mẹ không sợ gì nữa hết tôi thấy dạ. tình à, cảm của mẹ rất là bao la đối với con của dạ. mình ha nhưng mà ừ. sau khi đám cưới về thì cái công việc làm dâu như thế nào chung là về thì cũng ừ, giỏi giang lắm ừ, tôi tưởng đâu là tướng nhỏ con vậy tôi tưởng chắc cũng không không có làm được nhiều công việc nhưng mà rốt cuộc nó sốc giác lắm mình thấy về tính tình tất cả mọi thứ có hợp nhau không thương nó dữ lắm thành ra hả hợp thì cũng hợp dữ lắm đó nhưng mà cũng đôi khi cũng nóng nảy lắm thành ra mỗi lần mà nó đánh con <laughs> hay là nó rầy con nó gì á <laughs> thì tôi chạy lên tôi binh có một lần đó, nó bực mình quá tôi lơ tôi nghe nhỏ này là la bà nội ơi cứu con với mẹ con đánh con mình lấy cái thầy quả còn chạy lên chạy lên thì nó nó thấy nó đang quỳ gối còn mẹ nó thì đang nhịp nhịp cái cái cái cây đó thôi à cái tôi mới nói à con ơi cũng như nó còn nhỏ lắm con đừng con dạy nó thì con dạy từ từ chứ đừng có đánh nó tội nghiệp đau nó tội nghiệp cái nó đang bực á cái nó nói tôi chứ mẹ cứ vậy hoài à mỗi lần mà con dạy nó là cái mẹ cứ chạy lên mẹ binh hả à đó mẹ binh hoài đi nếu mà mai mốt nữa hả nó hư cho mẹ coi con của con thì để con dạy chứ mẹ đừng có lên binh nữa mai mốt con để cho mẹ dạy luôn cái chân mẹ thì nhất cái chân mẹ nó giống như là bị khớp anh cái cậu hai em thì nó nhỏ cứ mỗi lần mà nghe nó khóc bà nội ơi mẹ đánh con đập đập không biết làm gì chạy lên chạy lên bữa đó em tức quá em nói mẹ đứng đó nói giờ mẹ bước lên là mai mốt là con mẹ khỏi nghe tiếng nó khóc nữa con đánh là con làm cách nào khỏi cho nó khóc cái gì cũng minh bịt miệng nhỏ bịt nhỏ <laughs> cái bà nội đó vậy thôi thôi thôi được rồi để mẹ xuống mẹ xuống nhưng mà buồn nói chung tại vì biết là bà nội thương cháu nhưng mà không thể chiều hoài anh ơi chiều nó hư quá dạ chính xác đó. như vậy luôn thì là em với mẹ chồng em thật sự mâu thuẫn chỉ có cháu thôi chứ không mâu thuẫn gì đâu mẹ thì mẹ thương lắm anh ơi em em kể đến mức vậy nè em tối của em đói bụng quá thì xuống em mới tính kiếm gì ăn thì lục lục sau cái hũ chao để trên trên trên cao em làm rớt hũ chao xuống lúc đó 11 giờ đêm mà nghe vậy tưởng nào la mình thôi con con con xích ga đi con xích ga xích ga hủ chào bể miệng dữ lắm xích ra xích ra để để để mẹ để mẹ hốt cái giang cũng mới làm dâu cũng chắc cũng được mấy tháng đó, đó. mẹ nói không mẹ nói không mẹ mẹ nghĩ sao vậy con trẻ này cũng phải thấy đường rõ hơn mẹ chứ sao mà mẹ mẹ mẹ lớn tuổi mà mẹ mẹ là thấy được hơn con để con làm cho không nhất định không cho em làm không cho em làm kêu em lên lầu ngủ thế xách cái tô cơm lên ăn đi con lên rồi ở dưới là mẹ tự mẹ hốt mẹ quét vậy đó nó... phải nói cái tình cảm của em với mẹ chồng á nó có nhiều kỷ niệm mà dạ. không thể nào ai quên được hết dạ. hay cả anh là người ngoài khi nghe kể chuyện anh cũng cảm động bởi vì cái tình cảm ừ. đó với nhau dạ. nhưng mà có cái điểm nào mà chị mong muốn là à, mẹ phải giảm giảm bớt không hay là cái việc mà chi tiêu mấy người cụ lớn như vậy nè họ thường tiết kiệm tiền á bác sĩ nói là cần ăn những cái đồ bổ máu này kia đó thì em mới nói là để mua thịt bò cho mẹ ăn bữa đó là em nhờ bà nội đi thì em bận chị biết không mua về thì thấy sao bà bà nội ngồi ăn mà sao thấy ăn sao hơi lâu thì mẹ mới lại em nhìn thịt bò toàn là gân không em hỏi sao mẹ sao mẹ lại ăn cái này sao mà ăn được không tại mẹ thích con ơi em bóc thử em ăn trời ơi trời răng thiệt nhai không nổi là răng giả mà nhai được cũng hay thiệt á em nghĩ trong bụng đó nhờ mà em cũng nói luôn nói mẹ cứ mua thịt ngon mẹ ăn đi tại sao mà mẹ cứ mua thịt như vậy mẹ ăn mẹ mới nói là thịt bò mắc quá mẹ ăn mấy cái này được rồi để cho tụi con ăn thịt ngon em mới nói mẹ làm vậy là mẹ làm vậy là tội tội tụi con tụi con còn trẻ tụi con răng tụi con còn cứng thể nhai được cái những cái đó chứ sao mà mẹ phải ăn những cái đó mà mẹ để thịt bò mềm cho tụi con chị uống thuốc nữa cái thuốc ung thư đó, đó là phải uống suốt suốt luôn suốt cuộc đời luôn mà một ngày uống có một viên thôi thì thuốc đó của em thấy cũng không phải là mắc lắm nữa cũng có mấy trăm ngàn một hộp à bữa đó em mới xuống em thấy sau hộp thuốc còn không à em mới nói ủa mẹ ơi mẹ uống thuốc chưa lên máu nữa hết thuốc rồi con em nói vậy sao mẹ không chịu nói nói bữa giờ mẹ thấy con tốn kém đủ thứ với con cái bệnh hoạn rồi tiền bạc này kia này kia em em lại la nữa em la chứ không phải là em nói đâu em nói nó mẹ mẹ làm như vậy là mẹ mẹ không phải là mẹ thương tụi con đâu tại vì nếu mà mẹ thương tụi con là mẹ phải gắng giữ gìn sức khỏe của mẹ con nó nói như vậy đó đừng có tiết kiệm về những điều đó nữa cô nha dạ. cô nói với con điều gì đi đó. nhiều khi em cằn nhằn đó rồi nhiều khi mẹ cũng buồn cằn nhằn thì cái cũng buồn lòng nhưng mà dạ. nghĩ là thôi kệ nó, cũng lo cho mình thì thôi cũng không có giận <laughs> dạ đây là người con dâu <coughs> linh nghĩ rằng rất là thương yêu mẹ chồng như chính chính cái bản thân mình vậy mong rằng cái à, tình cảm mẹ con vẫn mãi mãi như thế à, cô cũng nói gì với à, con dâu của mình trước những cái tình cảm không nhân dịp đây thì mẹ cũng xin cảm ơn con là trong thời gian qua đã chăm sóc cho mẹ và chăm sóc cho cái gia đình nhỏ của mình tôi cũng xin gửi lời cảm ơn bà xui xin cảm ơn bà xui bây giờ tôi có được một nàng dâu tốt như vậy thì đương tôi cũng xin cảm mẹ. ơn đương gái nữa ừ, đương gái à, ngày hôm nay ờ, chúng tôi nghe được câu chuyện này và chính ra cái tình cảm của nàng dâu đã tăng thêm cái tình cảm của gia đình và nó tạo nên sự kết nối chặt chẽ hơn à, nhưng còn vẫn còn những cái điều mà cô con dâu mong muốn bây giờ mẹ chồng làm thì thôi dạ. bây giờ nhắc lại lần nữa đi để dạ. mẹ nhớ qua chương trình này thì con cũng muốn à, nói với mẹ như nè đó là đối với tụi con ừ. vợ chồng tụi con hai đứa cháu mẹ mới là quan trọng nên mẹ không cần phải là tiết kiệm mẹ cứ việc ăn những gì mẹ thích uống thuốc đầy đủ để mẹ có sức khỏe để mẹ sống với tụi con được bao lâu thì tụi con vui và hạnh phúc bao nhiêu đó sẵn đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến mẹ là coi như em với con con ruột và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến mẹ ruột của em hướng em đến là sống là mình sống bằng cái tâm như vậy thì em mới được làm có một người mẹ chồng là thương em và một người chồng rất là thương em luôn em cũng muốn gửi một bài hát <laughs> rồi bây giờ thế này nè hai người đứng dậy ôm nhau ha nghĩ rằng à, chúng ta có à, cái tình cảm này mình hát mà tặng mẹ hay hơn dạ con thương mẹ nhiều lắm rồi hát tặng dạ, mẹ đi rồi anh. con xin gửi tặng tới mẹ tới mẹ con và cũng những ai đang làm mẹ một bài hát bông hồng cài áo một bông hồng cho em một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai cho những ai đang còn mẹ đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn dỗi mai này mẹ hiền có mất đi như đó hoa không mặt trời như trẻ thơ không nụ cười ngỡ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm dâu như vậy nha dạ. cô muốn nói gì với con mình không mẹ rất là thương con tuyệt vời con mong là mẹ sẽ ờ, sức khỏe mẹ sẽ ngày một tốt lên dạ mẹ cứ yên tâm đi mẹ đã vượt qua giai đoạn 5 năm rồi thì không có gì là không thể hết Được. Dạ. rất tuyệt vời một hình ảnh rất đẹp về mẹ chồng nàng dâu à, cảm ơn à, mẹ chồng nàng dâu đã đem tôi nhiều cái cảm xúc như vậy về cái tình yêu thương giữa mẹ chồng nàng dâu dạ à, xin chào mc à, quyền linh và mc lê lộc tôi tên là việt hà tôi à, đang công tác ở hội liên hiệp phụ nữ thành phố dạ cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô mình đã 47 tuổi rồi ạ Ồ, trẻ mà, còn trẻ Còn à, <laughs> con, con rể Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào à. chị Lê Học à, Tên à, Võ Gia Thịnh, năm nay 24 tuổi Hiện là đầu bếp à, Đến từ thành phố Hồ Chí Minh à. ừ. Dạ cái lần đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể mình thì mình ấn tượng gì ở chàng trai này lần đầu tiên gặp à, bạn này đó mình cũng để ý tại à, hồi đó mình hay chở bé nó đi học nhưng mà đến lúc mà nó nói mẹ hôm nay con đi với bạn dạ Ê, hôm đó mình thấy à, bạn này trở về mình mới nói bạn này hả con dạ nháy nháy dạ bạn trai con dạ <laughs> là mình đi qua hỏi con gái ủa nữa hả con <laughs> gái mình à, có nhiều bạn trước đó dạ. và cũng về giới thiệu tuy nhiên thì à, mình nhìn bạn này à, lúc đó rất là hiền có thể là do là con gái mình nó hơi bị lanh á cho nên mình thấy cái bạn này là mình biết là cái bạn này không có lanh bằng con gái mình <laughs> dạ còn không biết thịnh thì sao cái lần đầu tiên gặp mẹ vợ tương lai đó có ấn tượng điều gì không lần đầu tiên em gặp mẹ thì em thấy mẹ cũng nhìn có vẻ nghiêm túc nên hả em cũng hơi rụt rè hơi sợ <laughs> dạ gặp dần thì em cũng thấy mẹ hiền những cái nỗi sợ nó hết rồi đúng không nó dạ. qua đi đúng không <laughs> rồi từ lúc mà gặp ờ, cho đến cưới thì bao nhiêu lâu dạ ba năm ồ oh. thời gian khá dài hả trời quê ta hát vang lên với ba không hạt ngọc trời gạo chuẩn hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon à, rồi sau đó thì cưới về thì à, tại sao con à, lại ở rể tại vì à, mẹ và ba cũng đi làm nhà nước à, làm giờ hành chánh nên à, không có tiện ở nhà lo cho ông bà ngoại và em sáng thì con đưa em đi học ừ. xong rồi à, trưa thì con nấu cơm trưa cho ông bà ngoại rồi Trời ơi. rồi dạ. đầu bếp mà phải không cô dạ À, thật ra thì à, nhà mình cũng đơn chiếc á dạ. à, hai cháu còn nhỏ thì mình hơi cực mà lúc đó thì thật ra thì ông bà cũng mới à, cũng còn đi làm chưa có về hưu cho mình cũng đỡ cực nhưng mà sau khi này thì ông bà ở nhà đó à, và lớn tuổi đó thì bạn lớn ờ, ờ, cũng phụ giúp à, nhưng mà từ khi quen cái bạn này đó thì bạn này hỗ trợ rất là nhiều à, cho nên là mình cũng đỡ được phần nào dạ thật ra thì mà nói đến thời điểm này á là bạn này rất giỏi chăm từ trong ra ngoài cô nghĩ là chắc cô cũng ăn được nhiều món của thịnh nấu rồi phải không cô dạ à, cô thấy sao cô thật ra thì hai bạn đều học bếp, bếp dạ bạn học bếp âu cái món ăn của bạn thường là phải có bơ mà mình thì từ nhỏ đến lớn mình rất là mê bơ sữa wow à, do vậy cho nên là nó hợp với mình <laughs> và tất cả các món ăn bạn làm thì à, ở nhà mình à, ai cũng rất là ưu ái à, mê tuy nhiên thì ông bà thì à, theo cái nếp sống của người lớn tuổi ông bà chỉ thích ăn cá kho món hoặc việt là dạ món việt hoặc canh chua hoặc cái gì đó xào thì bạn làm lúc đầu thì chắc cũng hơi bị lọng cộng có một vài món thì mình phải hướng dẫn xào rau cũng có bơ nữa à, <laughs> dạ. vậy là con làm từ sáng đến chiều luôn dạ. sáng đưa em đi học dạ. rồi về dọn dẹp nhà cửa nấu cơm nấu nước dạ. rồi xong rồi có giặt giũ gì nữa không ông ngoại bỏ vô máy giặt rồi con đem lên phơi rồi vậy là con làm từ sáng đến chiều luôn rồi làm rễ còn giỏi hơn làm dâu nữa thôi <laughs> thiệt chứ bộ nể con luôn á dạ. rồi à, con thấy con hợp với mẹ con điều gì nè dạ con cảm thấy là hợp với mẹ là mẹ thích dọn dẹp rồi mẹ thích trồng cây nuôi cá rồi mẹ làm cái gì con làm cái đó giỏi vậy trời bây giờ con làm cái gì con làm hết rồi vợ con đâu có gì đâu vợ dạ, làm vợ con hưởng thụ à. Trời, ráng con để chồng mà được dạ chứ ờ, bạn này là hay đấy nha <laughs> cô con không biết là cô với lại thịnh là hợp nhau điểm gì nữa không cô nhà mình à, không có quan niệm là có con rể đôi khi là bạn mang đồ lên cơ quan á thì à, các chị đồng nghiệp hỏi là ai mang lên nói là con trai em điện thoại mình cũng à, lưu là con trai à, có thể là vì nhà mình ông bà ngoại cũng có hai cô con gái mình cũng có hai cô con gái cho nên có con trai cưng dữ lắm <laughs> dạ, cưng dữ lắm à, bạn này thương lắm vợ la là nhắn tin mẹ ơi mẹ con đã làm hết sức mình rồi mẹ ơi mẹ về mẹ giải quyết cái câu chuyện này giùm con cái lúc mà mình về đó là nhắn tin lại mẹ ơi mẹ đừng la vi nha mẹ hả thương chỗ chắc, đó chắc vợ la trước rồi sợ mẹ la bị gọi la nữa đúng không nhưng mà thường thì hai bạn có xảy ra mâu thuẫn trước mặt cô không cũng câu chuyện lặt vặt bạn nhỏ nhà mình thì rất là mê nuôi chó yeah. Dạ. nhà mình có tới năm con chó nữa wow yeah dạ bạn này về thì phải chiều theo ý vợ ừ, sau khi bạn kia cưới được ờ, thì ừ, có bầu thì nhà nó cũng hơi hơi bị cao mà mấy con chó thì nuôi trên sân thượng do vậy cho nên bạn kia ít khi nào lên sân thượng thì bạn này giao cho bạn này để lên sân thượng chăm các bầy chó bỗng nhiên có một hôm cái con chó cưng nhất của bạn kia đó bị viêm da đổ thừa cho bạn này à. là tại sao chăm con chó của em mà bị viêm da đó <laughs> à. Tại sao em đã nói là không được để nó nằm nước Mà tại sao anh để cho nó nằm nước À câu chuyện chỉ có đơn giản vậy thôi Và hai bạn cãi nhau Và cuối cùng kết quả là bạn này nhắn tin cho mẹ Trước đó nó cũng có nhiều câu chuyện nhưng mà mình cũng khuyên đơn giản thôi Nhưng lần này mình phải mời ra quán cà phê À uh, sau khi uh, uh, yên vị ở quán cà phê thì mình bắt đầu hỏi bây giờ bạn thịnh nói cho mẹ nghe là câu chuyện đó câu chuyện gì thì bắt đầu bạn này nói à, rồi bạn kia bắt đầu phản pháo lại bằng cách là con đã chăm em buôn có nghĩa là con chó đó rất là kỹ và con đã dặn ổng là ổng phải chăm nó nhưng mà bây giờ là không có chăm kỹ con la ổng ổng còn nói con à, là à, em giỏi thì em chăm đi à nhưng thật ra trước khi mình mời nó ra quán cà phê đó là vì nhà mình à, mình cũng thường đi công tác á thì mình có gắn camera thì khi mình mở camera lên á à, thấy là hai bạn nhìn thấy hình thôi chứ không nghe tiếng có vẻ là đang cãi nhau và bạn này thì cũng à, có vẻ là đang rất là giận là muốn giận trong kiền cá cho nó đã đó nhưng mà à, ngưng lại mình thì không thường thì vẫn vẫn vẫn vẫn binh binh con trai mình hơn <laughs> dạ tội nghiệp con ha giờ về chăm sóc này kia còn chăm sóc luôn con chó năm con chó <laughs> cái năm con chó mới là mệt đó dạ <laughs> giờ thôi nhìn đi con ha dạ. dạ nhưng mà giữa thịnh với mẹ là có điểm nào mà chưa hợp nhau không em với mẹ thì nói chung là hầu như không có điểm nào chưa hợp nhau chỉ có điều là em có cái là vẫn cùng mê điện thoại và mê game nên mẹ không thích à. dạ chỉ có những gì đó có khi nào mẹ rầy không mẹ đôi khi mình về thì mình ngồi à, xem tivi thì mình nghĩ nghĩ xem làm gì cầm điện thoại ngồi kế bên chơi game không thì mình không có la mình không bao giờ la thì mình mới à, hỏi ủa con con con mỏi mắt không con cái là cứ mình cứ hỏi vậy thôi là nó ừ, à, ngước lên nhìn dạ ừ, dạ dạ rồi thôi à, cái xong rồi bấm bấm bấm thiệt lẹ tắt cái điện thoại mình lên tivi lát hồi quay qua nó cũng làm lại nó nào còn không nó thấy mình la quá cái là thế là một lát nữa là nó đi lên trước thì nó xem xong rồi nó, nó ngủ quên mình chỉ sợ là con nó làm nhiều việc thật ra thì hai đứa ở nhà bán online nhưng mà cái bếp chính là bạn này dạ còn cái bếp quản lý là cái bạn gái kia <laughs> dạ bạn gái thì ờ, tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng Trời giỏi hai đứa giỏi rồi ha thì là cũng uh, bắt đầu khởi nghiệp uh, tốt rồi đó Thì con cố gắng uh, nếu mà làm chủ được bản thân như thế là Có một cái cửa hàng online mà nếu mà bán tốt là cũng thời buổi điểm này là ngon lắm á con ha. Còn về việc mà à, công việc của bạn Thịnh đó cô Thì bạn có tự chủ không? Con sợ là giống như là bạn uh, hơi bị nhát nhát hiền hiền Thì cũng lại phải yếu thế hơn dạ, người đây khác. là cái câu chuyện mà mình rất là lo lắng có nghĩa là bạn này chỉ biết làm và bạn gái thì là quản lý mà tất cả tiền bạc thì à, trong túi của cái bạn quản lý <laughs> dạ khách hàng của mình à, khi mà có đặt hàng mình đưa về cho bếp của hai bạn dặn là con đến đó con gọi cho gì đó con nói con là con của mẹ hè có hôm khách gọi lại ủa sao không thấy nó gọi gì hết trơn vậy chị chị ơi thì mình mới nói mình mới nhắn về cho bạn gái ở nhà bạn gái nó chắc điện thoại nó không có tiền nữa mẹ trời mà thiệt không cô à nó không có tiền thiệt trời <laughs> ơi có hôm là đi giao hàng xong thấy lâu về quá ủa con đi đâu lâu về dữ vậy thì con kia nó cũng đi kiếm <laughs> tiền điện thoại không có xăng không có xe hư dắt bộ trời ơi khổ thân mình quay mình la bạn kia ủa tại sao con không để tiền cho cho cho chồng để chồng còn đi ra ngoài còn phải đổ xăng bạn kia nói tại nó không lấy chứ bộ cái đơn giản thôi là bao nhiêu tiền đưa cho vợ hết không có giữ trong người trời thật ơi à, bởi vậy mình nói luôn. là mình rất là thương con mình ừ. hai mẹ con cũng ờ, mới ờ, gọi là ở chung với nhau cũng không có dài lắm hôm nay thì à, hai mẹ con cũng đã ờ, nói ra tất cả những cái điều mà mà mình quan tâm chia sẻ nhau rồi quan trọng là cái cô kia cái cô lanh lanh kia kìa <laughs> cái cổ mới là nguyên nhân để mẹ đứng ra giải quyết ha à, nguyên nhân để con mau chuyển đi à, này kia để xem cô ấy cô nói gì trong ngày hôm nay nha à, đối với em bây giờ thì anh và mẹ luôn là điều tuyệt vời nhất à, là điểm tựa duy nhất của em <laughs> anh um, và em cưới nhau và anh về ở nhà cũng được gần um, một năm nay rồi uh, anh lo cho mọi người trong nhà anh quan tâm rất là nhiều anh biết là mọi người thích gì anh thích ăn gì nè rồi biết uh, sở thích của từng người luôn à, nói chung là mọi việc trong nhà bây giờ là anh lo em cũng không có <laughs> động tay động chân gì em cảm ơn anh rất là nhiều chỉ có một việc mà em thấy mẹ hay nhắc đó là anh mê chơi game lắm suốt ngày anh rất là mê chơi game em chỉ mong anh thay đổi điều đó thôi để um, um, để em đừng có hay lam nữa chứ em cũng nhắc anh hoài à, à còn đối với mẹ <laughs> à, con không có biết nói gì hơn ngoài việc là con cảm ơn mẹ à, tới hiện giờ thì mẹ lại sắp lên chức bà ngoại nhưng mẹ vẫn lo cho con lo cho con từng miếng ăn từng giấc ngủ từng ly sữa từng viên thuốc à, đối với con thì từ nhỏ tới lớn là chỉ có mẹ mà thôi nên là <laughs> mẹ mẹ ơi con cảm ơn mẹ nhiều lắm cảm ơn mẹ đã lo cho vợ chồng con cảm ơn mẹ vì đã thương yêu vợ chồng con sao anh thấy vợ nói vậy thì ờ, thịnh có suy nghĩ gì không chắc em không biết <laughs> anh này hơi nhát hả à, cô hả nhát. dạ, dạ. À, bạn này thì ờ, nhát lắm cái điều hạnh phúc nhất điều may mắn nhất là mình đã có được một ờ, anh con trai bên kia thì mẹ của bạn này cũng đơn chiếc tuy nhiên thì chị bên đó cũng chấp nhận theo cái tình yêu của con để mà để con ở bên này bên đây mình rất là biết ơn chị ở bên đó à, và mẹ thì chỉ nhắc con là hết sức kiềm chế đừng bao giờ có cái hành động đánh vợ hay hoặc là có cái hành động uh, gì đó mà nó xúc phạm đến nhau à, để cho cái cuộc sống hôn nhân của tụi con có thật sự là nhiều cái kỷ niệm nhiều cái màu sắc con là con một đó hả dạ trời con một giờ mẹ ở nhà con mình thôi con phải cố gắng tranh thủ về thăm mẹ con hàng nhiều tuần. nha dạ, dạ hàng tuần mình luôn nhắc là mỗi tuần các con đều phải về thăm Trời mẹ ơi, bên kia đúng là cũng trớ tiêu thiệt nha mà cũng thấy thương cho mẹ ruột con á nha dạ. <laughs> anh mẹ ruột đã hy sinh rồi chàng rể còn hy sinh nữa à, <laughs> gia đình có đúng dòng máu hy sinh đúng rồi đó. đúng đó dạ dạ con ờ, cảm ơn mẹ vì đã ờ, cho con một người vợ một ờ, mái ấm và dạ, cho con những ờ, kiến thức ờ, trong hôn nhân và trong cuộc sống con cảm ơn mẹ <laughs> rồi chúc uh, gia đình mình hạnh phúc và thành công nha chương trình gửi tặng một kỷ niệm để nhớ về chương trình mẹ chồng nàng dâu